là đôi ta hẹn lúc tư vơ để gặp nhau chỉ khi quên ngày giờ anh và em bước chung đoạn đường đời yêu nhau có trời đất địa ta được chung đôi như dưới được trăng thay dịu em nghe lắng nghe màn hình gọi dậy với anh sau những cô đơn còn thương đã xa đã rồi bay theo bao cơn gió đi